Theo thông tin mới nhất, diễn biến về 39 người nhập cư sang Anh, thì Anh sẽ cấp visa miễn phí cho thân nhân nạn nhân người Việt sang Anh. Theo Bộ Nội vụ Anh, gia đình các nạn nhân có nguyện vọng sang Anh sẽ được hỗ trợ xin thị thực, tức là visa, tại Việt Nam, bao gồm cả việc miễn lệ phí. Bộ Nội vụ Anh cho biết thân nhân các nạn nhân sẽ được miễn hoàn toàn lệ phí khi xin thị thực tức là visa nếu muốn sang nước này. Bộ Nội vụ Anh cho biết những hoàn cảnh bi thảm như vậy, chúng tôi đã tiến hành một số dàn xếp để hỗ trợ gia đình các nạn nhân có nguyện vọng muốn đến Anh. Những hỗ trợ này bao gồm miễn lệ phí visa và các hỗ trợ tại chỗ khác ở Việt Nam. Cảnh sát Exet mới đây cũng đăng thông tin về cuộc điều tra 39 người chết trong container. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan trong nước và quốc tế để tìm câu trả lời cho bạn bè và gia đình của các nạn nhân và đưa những người phải chịu trách nhiệm ra trước công lý. Cảnh sát XZ đã làm việc với phái đoàn công an Việt Nam trong hai ngày qua và dự kiến trình các trường hợp này lên Ủy ban nhận diện. Ưu tiên của cảnh sát Anh là tiếp tục điều tra kỹ lưỡng và tỉ mỉ vào tội ác dẫn tới cái chết của các nạn nhân giữ gìn phẩm giá của những người đã khuất, hỗ trợ bạn bè, người thân và gia đình các nạn nhân. Sau hai ngày làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã có nhiều cuộc làm việc với cơ quan chính phủ Anh. Thứ trưởng cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiến hành mọi biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết và đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này. Ông cũng đề nghị phía Anh thúc đẩy quá trình điều tra, trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ việc, đồng thời tăng cường phối hợp với Việt Nam trong việc phòng chống tội phạm và đưa người di cư bất hợp pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn hãy like, subscribe, đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.